bữa nay tỉnh là cũng mừng rất là mừng luôn thấy nè thấy cái mặt à, cho này nếu quay lại nhìn xét cái mặt là thấy vẫn tươi nè vẫn dạ, cười được phải không <laughs> đó đó mặt ừ. nó chóc nhiều lắm luôn xí kêu hết nhanh anh mới được về với con đúng rồi kêu hết nhanh hết nhanh không nghị lực kiên cường ừ. kiên cường lên nghị lực để về với con nữa với mẹ nữa dạ. nè có ngày kia nó tỉnh lại kêu bác sĩ cho nó về nhà tầng đi trời ơi cái ngày nay em nhớ con đâu có ngủ được ra tỉnh là nhớ ngủ không được ừ. mà bé thì lại vô thăm không được vô thăm cho anh tới đây rồi điện nó nó nói hả à, chị ba chị ba về sớm sớm với Ken em Ken nhớ chị ba quá à. Ờ. cái mà mình bị vậy nó có ảnh hưởng tới mắt không á anh đứng gần vậy em thấy không mở mắt ra vẫn được hay sao mà mở thấy nó mờ hả mờ tại dạ. vì rồi ừ, bác sĩ cũng đang điều trị mắt á chừng nào ờ. mà não à, à, máu lên đủ với não á, thì mới thấy ấy được ờ. tại đang thiếu máu não á ờ, thiếu máu não nữa hả dạ là bệnh là trong là ung thư máu nữa hả dạ. Ừ, dạ. thì nó không có máu như đường nó không lên được não á ờ. thì nó ảnh hưởng tới mắt gắng gìn sức khỏe nha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 À, chị thì à, ờ, hổm gài đã cấp cứu xong và đang à, chuyển ra phòng ngoài ở khoa diêm nhiễm lầu 1, phòng 6. Dạ, thì à, bây giờ Phước à, cũng à, đã ghé lời thăm à, chị à, bé Diệu. À, ở bé Diệu đi, Diệu tại nhỏ tuổi hơn ừ, Phước. Bé Diệu. À, đây là tình hình của Diệu hiện tại đó, cô chú anh chị thì như giờ mấy ngày bác sĩ nói Diệu sao rồi đó Diệu cũng ổn được chút đỉnh này cậu dạ ồ thuốc đỉnh dạ hả? mấy ngày mình có lọc máu hay là cái gì không à, mới chuyện hồi sáng năm chai ờ, đó à, mình chỉ có chuyện nước biển thôi chứ chưa chuyện có lọc thuốc, máu thuốc chuyện thuốc uh, ờ, chừng nữa cho xuất viện ở đây rồi dạ. quá bao kia mới lọc máu ra đây ba coi bên, bên bệnh viện kia quay cận lại mấy cái này nè liên coi là cái uh, cái vết thương phải vết thương bác sĩ nói hai ba tuần nữa hai tuần nữa xuất viện rồi mới đi qua bên bệnh viện đưa qua bệnh viện khác lọc máu à tức là hai ba tầng nữa à. mình mới uh, xuất viện xuất viện rồi bác sĩ chuyển qua bên kia xuất viện ở bệnh viện này chuyển dạ. qua bệnh viện khác lọc máu nữa mà không biết lọc đi đâu không biết chuyển đi đâu không biết nữa à, chưa bác sĩ biết chỉ mới ờ à, chưa biết dạ. bác sĩ chỉ mới nói vậy thôi mấy ngày có nhóm nào ghé thăm ờ, chị không hả cô gì à, không dạ. hổm có hồi bữa cơn điện đó là chị nói trên sài gòn xuống đó à, là có bữa có, đó tới giờ là đón của xuống. anh cái đoàn của anh nhật kiều á à, anh nhật hả? kiều á nhật kiều nhật kiều hả nhật kiều dạ anh ừ. ghé anh thăm anh ghé anh thăm sao anh biết được hoàn cảnh của anh diệu anh thấy bé diệu người ta đăng lên anh hô à. đăng lên tới ra nước ngoài quá luôn gì đó à, chắc về chắc cũng một phần chắc em đăng lên quá ờ ừ, ông nói đó. cái này ra tới ngoài nước ngoài quá luôn rồi dạ. ông nói gì đó rồi ông thương thấy hoàn cảnh đó không dạ à? ông thấy thương bé này với bé ken à, mẹ có, với con có hỗ trợ được ờ, phần nào cho gia đình mình à, không 23 triệu 500 ngàn à chị cũng mừng rồi dạ. quá trời ờ, đỡ biết nhiều dạ cái kem nó gài có vô thăm mẹ không chị không có vô được lên bữa chủ nhật mà bác sĩ không cho bệnh viện à, ta không cho vô nít không cho vô không dưới cho 6 vô. tuổi không được vô phải không 10 tuổi cũng không được vô nói chung là nít là không cho vô à, giống như sức khỏe không đủ ừ, dạ. à, hiện tại đây là khoa khoa viêm nhiễm nha của chú anh chị phòng 6 thì à, diệu đang à, nằm tại giường số 8 à, ngay bệnh viện à, tỉnh à, Hậu Giang nếu Đúng chú anh chị ở dưới Hậu, Giang. hay là Cần Thơ có xuống thăm thì ghé đây thì trong cái clip này Phúc có để số điện thoại của mẹ Diệu có thể liên hệ trực tiếp thì như hôm bữa về á em có ờ, nói gì về em sẽ à, đăng lên à. À, để coi coi có sự chung tay của cô chú anh chị yeah. để dạ. giúp cho gia đình mình yeah. Dạ. thì à, tổng số tiền em nhận được là 19 triệu 025 ngàn à. thì như bữa trước em có trao cho rồi. gia đình mình ứng trước luôn á là 10 rồi. triệu à. thì bữa nay em sẽ trao tiếp theo ừ. là 9 triệu à, 25 ngàn ừ. là đủ ừ. à, tuy nhiên là giờ trước khi trao thì đây là cái phần quà bánh trung thu nè gửi cho tối đây mình dùng nha dạ này là một hộp nó bốn cái nhưng dạ. mà cái cô ờ, cái chị chứ cái chị ờ, chị Nga Nguyễn ở bên Mỹ á chị dạ. Ờ, nói chia cho mỗi gia đình mỗi người hai cái hai cái dùng dạ à, dạ dạ em cũng uh, gửi lời xin cảm ơn chị Như Nguyễn rất dạ. nhiều ạ dạ cái bánh dạ. này em bán mà chị mua ủng hộ em dạ dạ <laughs> giờ dạ. trước tiên nữa phần nữa là để em đọc cái danh sách mạnh thường quân hỗ trợ đi nha dạ. để cho mình biết được dạ. uh, những cô chú nào anh chị nào với lại để cho nó uh, rõ ràng nó minh dạ. bạch dạ. cái số tiền và số uh, cái tên mạnh thường quân hỗ trợ chứ giờ em đọc hơi khơi em nói số tiền nhiêu đó rồi không biết nhận nhiêu nữa dạ. cũng không cũng khó cho em dạ, dạ. rồi thì đầu tiên là chị mùa xuân hỗ trợ 2 triệu cô chú hồng cường ở vũng tàu hỗ trợ 2 triệu à, cô chú quang khu ở mỹ hỗ trợ 2 triệu cô mai nguyễn ở mỹ hỗ trợ 4 triệu sáu chị diễm hỗ trợ 200.000 đồng nhóm bạn em a tuyền hỗ trợ 1 triệu mốt bạn helen trương hỗ trợ 300.000 đồng em à, tina Tiffany Ngọc hỗ trợ 300.000 đồng em Phiếu Ngọc Xu hỗ trợ 200.000 đồng chị Kha Thị Ngọc Trang hỗ trợ 200.000 đồng và Nguyễn Thị Ái Thi hỗ trợ 100.000 đồng bạn Cao Thúy Hằng hỗ trợ 100.000 đồng bạn Đặng Thanh Trang hỗ trợ 200.000 đồng bạn Đình Đình Trâm hỗ trợ 300.000 đồng bạn Trần Thị Diệp hỗ trợ 200.000 đồng bạn Mỹ Linh hỗ trợ 200.000 đồng và Nguyễn Ngọc Ngân hỗ trợ 100.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 132759 hỗ trợ 100.000 đồng bạn Thiên Hạnh hỗ trợ 200.000 đồng bạn Phạm Thị Quyền hỗ trợ 200.000 đồng em Quyền hỗ trợ 100.000 đồng bạn Nguyễn Chí Hiếu hay là Hiểu gì đó hỗ trợ 200.000 đồng bạn Linh hỗ trợ 100.000 đồng bạn Lâm Chiêu Minh hỗ trợ 100.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 143351 hỗ trợ 500.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối à, là 52 2928 hỗ trợ 300.000 đồng bạn Mai Mỹ Hồng hỗ trợ 200.000 đồng bạn Heo hỗ trợ 200.000 đồng bạn Trần Phú Mỹ hỗ trợ 200.000 đồng bạn Nguyễn Thị Thúy Hằng hỗ trợ 500.000 đồng em Thiện Chí hỗ trợ 300.000 đồng bạn Tăng Chí Tình hay là Tính gì đó hỗ trợ 100.000 đồng bạn Nguyễn Thị Niêu hay Nếu gì đó hỗ trợ 100.000 đồng à, đâu rồi để tiếp theo tới số máy rồi à, ba và ba ba bạn Lữ Thị Minh Thư hỗ trợ 200.000 đồng bạn Hồng Hạnh hỗ trợ 200.000 đồng bạn Mai Trâm hỗ trợ 100.000 đồng bạn Đặng Tiết Thu hỗ trợ 100.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 1 5 195 945 hỗ trợ 200.000 đồng bạn Trần Thị Thấm ở Hà Nam hỗ trợ 200.000 đồng bạn Ngân Hồ hỗ trợ 200.000 đồng chị Thúy Phạm hỗ trợ 300.000 đồng em Diệu Đức hỗ trợ 200.000 đồng em Lê Thái Sỏi hỗ trợ 200.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 081920 hỗ trợ 25.000 đồng thì à, tổng cộng cái số tiền là 19 triệu 025 ngàn yeah. thì dạ. đợt trước em đã trao cho chị 10 triệu trước ừ. yeah. dạ yeah. Dạ. hiện giờ em gửi cho chị à, tiếp theo là 9 triệu 200 uh, à, ủa anh 9 triệu 025 ngàn yeah. Dạ. đây chị nhận giùm em nhé yeah. 1 2 ba bốn năm sáu bảy tám chín đây 25 ngàn dạ. rồi vậy là đủ ha dạ rồi à. chị xin thay mặt bé Diệu xin cảm ơn các mạnh thường quân trong dạ. nước và ngoài nước và Phước đã dạ. ủng hộ cho bé Diệu chị bệnh dạ xin thành thật cảm ơn dạ thì em dạ. cũng uh, thay mặt tất cả mạnh thường quân dạ. quý anh chị 44 uh, cô chú anh dạ. chị hỗ trợ cho bé Diệu đây chúc dạ. sức khỏe chị dạ. với lại à, cầu mong cho em Diệu đây uh, mau khỏe về dạ. bình phục về nhà dạ. còn à, chăm lo cho mẹ và lại uh, cho bé con nhỏ nữa dạ. Diệu là giờ đâu nói chuyện được hả chị nói được nhưng mà nói nhỏ nhỏ à nói nhỏ nhỏ dạ. hả đâu Liêm để sát lại thử mình để em mượn cái mic nhá em đưa qua cho Diệu dạ. thử em nói chuyện anh nói chuyện em nghe không diệu em nghe nghe hả ừ. là ngứa hay giờ mình phải gãi ngứa không phải không nãy giờ trà dữ lắm nè dạ tức là mình phải sát liên tục hả chị phải sát ngồi phải sát lấy tay chà gì nè cho nó đỡ ngứa dạ À, chị lấy bánh ra trời nhiều khi trúng diệu nè để à, ờ à, đúng rồi và diệu giờ là ăn uống làm sao á à, cháo. cháo hả ừ. ăn lần nhiều không á bây giờ ăn nửa chén làm nửa chén chứ dạ nhưng mà ăn lỏng chứ không có được đặt nằm ở đây chắc nhớ con trai ở nhà vậy lắm ha dạ, dữ nó vẫn còn cười nữa rồi dạ, đợt trước dạ, mấy cái hình dạ. đợt trước cái đợt trước ờ, cái clip trước là nhìn là thấy là bèo dữ lắm luôn ờ, mở mắt mở à. mắt không lên luôn á mà bữa nay là em thấy là ổn nhiều rồi nè thì đợt nghe nó nghe nói là 50 50 đó không mà chị công nhận là bác sĩ ở đây bác sĩ bệnh viện trung ương người ta chơi ta đưa về đây ta trả bác sĩ ở đây đó bác sĩ ở đây rất dạ. là giỏi luôn dạ nói dạ. chung là như là thuốc chủ mai thầy đó dạ, thuốc chủ mai với lại thầy một phần nữa là dạ. nhờ nghị, nghị lực nè của đúng diệu nè dạ. với lại một phần nữa là nhờ chị ờ, cầu nguyện dạ, liên tục ở nhà rồi. thắp nhang rồi ông gì chú ở nhà dạ. đó rồi dạ. cấn giái lại dạ. dạ giống như mình ngày, ông đi, một mình tin mình, lại mình cứ tin dạ mình cứ dạ. tin đi thì nó sẽ ờ, thành hiện thực à đúng rồi có cái đoàn của anh Nhật Kiều anh xuống anh kêu anh Nam Mô Di Đà Phật anh kêu cứ Nam Mô Di Đà Phật cầu dạ. nguyện cho em đi là em vượt qua khỏi hiện giờ lúc này dạ. nằm ờ, nằm không nè cái dạ. người cầu nguyện đó là Diệu nè dạ, đúng rồi cầu đó. nguyện dạ. phải tin cầu mẹ cầu ờ, dạ. cầu mẹ quan âm gì đó đó anh cũng có dạy anh Nhật Kiều anh cũng có dạy anh ấy điều chỉ thuốc là điều nhưng mà mình vẫn cầu nguyện là Phật sẽ chứng mình dạ, dạ. cái cái ờ, có mấy nhiều bài thuốc người ta chỉ là lá bàn đủ gì trà đủ gì đó là mình xài hết hả mấy bài thuốc dân gian là mình xài ừ, hết chưa? rồi có bây giờ có ông thầy ở dưới sóc trăng là ông thầy ông, ông là không phải là thầy mà ông cũng không phải là thầy thuốc hay gì ông cũng nông dân như mình nhưng mà yeah. Dạ. ông biết bài thuốc đó là hồi hồi đời cha đời ông nội ông gì đó yeah. Dạ. là ông chỉ là về bây giờ về nhà là xây đậu xanh đậu à. xanh ngâm ở khoảng tiếng mấy xay thành bột yeah. Dạ. nhưng mà bốn thằng lan cái đó được phết lên hết chân mình mẩy em ví dụ yeah. mình phết mình trước trước rồi cái nó khô lại thì chỉ đây thì thí dụ có ai bị sau này cứ hướng dẫn cho ta nha yeah là ông kêu là đậu xanh mình ngâm cỡ khoảng 3 kg đậu à. xanh có vỏ không vỏ gì cũng được miếng đậu xanh là được rồi à, đậu xanh. ngâm cho nó mềm rồi mình xay ra thành bột mình sệt thành sệt với nó cưng đắp lên đắp là mấy ngày chỉ có đắp rồi đó hả chưa đây bác sĩ không cho à tức là cái dạ. cái cưng đắp lên chừng nào mà cái miếng đậu xanh đó thành thành bột đó, nó khô nó cứng lại là cưng gỡ ra cái cưng lặt em lại cưng đắp đầy khác dạ. à. là lấy đậu xanh khác đắp lại cái còn cái khô đó thì bỏ qua bên yeah. Dạ. đó rồi cái khi mà gan mua đậu đậu đen mà xanh lòng mình đó yeah à, nửa ký đậu đen hay là một ký gì cưng gan thành nó nó vàng như nó vàng nó hơi đen đen vậy đó yeah. Dạ. rồi cái mình nấu nước uống với cỏ mực hai dạ. lít nước thì 200 gram cỏ mực một cục đường phèn bằng ngón tay ngón cái bỏ yeah. Dạ. vô uống nấu rồi còn khoảng lít mấy vậy đó bỏ vô uống yeah. uống hàng ngày thay là nước lạnh vậy đó yeah. là ông uống trong vòng 3 tháng là nó hết tiệt luôn vừa uống vừa đắp luôn vừa uống vừa đắp luôn yeah. đó là ông nói nhà gia đình đó hai hai bác sĩ mà con bị gì đó là người ta chạy rồi mà ừ. trở về ông như chỉ... thuốc chủ mày thầy ừ, ông chỉ điện ông thấy gì đó cũng đăng lên ông điện ông chỉ dạ. gì đó mà tao làm hết yeah. Dạ. rồi ông thấy nhỏ này đăng lên nè thì cô ông nhớ thấy nha. đăng lên đó ừ yeah. Dạ. rồi bắt đầu ông mới coi ông mới về điện về ông chỉ cô nhớ nha để Đúng về rồi, làm cô, cho chị ờ, chị nói chung là rồi dạ dạ cứ em đi dạ dạ bữa nay tỉnh là cũng mừng rất là mừng luôn thấy nè thấy cái mặt ừ, à, ừ, này nếu quay lại nhìn sát cái mặt là thấy vẫn tươi nè vẫn cười được phải không <laughs> đó đó mặt à, nó ừ. chóc nhiều lắm luôn sĩ kêu ờ, hết nhanh anh mới được về với con đúng rồi kêu hết nhanh hết nhanh không vậy là kiên cường ừ. kiên cường lên nghị lực để về với con nữa với mẹ à. nữa nè có ngày vâng. kia nó tỉnh lại kêu bác sĩ cho nó về nhà một đi trời dạ. ơi mấy ngày nay em nhớ con đâu ngủ, ngủ được nó tỉnh lại nhớ ngủ không được ừ. mà bé thì lại vô thăm không được vô thăm không được ở hổng cho nó đây rồi điện nó nó nói hả À, chị ba à, chị ba về sớm sớm với Ken đi, Ken nhớ chị ba quá. à. Ờ. Cái mà mình bị vậy nó có ảnh hưởng tới mắt không á? Anh đứng gần vậy em thấy không? Mở mắt ra vẫn được hay sao? mở thấy nó mờ hả? mờ tại Mờ vì hả? tại bác sĩ cũng ra điều trị mắt á, chừng nào ờ. mà não à, à, máu lên đủ với não á, thì mới thấy ấy được. Ờ, Tại đang thiếu máu não á. ờ, thiếu máu não nữa hả? Dạ là bệnh là trong là ung thư máu nữa hả ừ, à. thì nó không có máu như đường nó không lên được não ờ. thì nó ảnh hưởng tới mắt gán gìn sức khỏe nha à. bây giờ sáng bây giờ là <laughs> năm chai đó năm chai hả vô liên tục vậy hả? liên tục năm chai luôn nằm ở phòng này là một ngày mình tốn bao nhiêu tiền đó bác sĩ cũng chưa nói chưa Chỉ, nói ra ừ, ờ, chưa có nói chưa báo vậy hỏi đóng tiền đã vấn không nó để đi tính sau để tính sau ha ông nói bây giờ là ổn cái đi rồi à, tiền bạc thì chung, để nó tính sau à, dạ. chung cũng mừng dạ vậy nha cô cũng dường sức khỏe ờ, nha vẫn như lời dẫn lời trước con nói tiền cất kỹ nha ừ, trong bệnh viện em giờ dẫn lời dẫn lời câu cũ con nói cái bữa đó anh kiều anh xuống anh trao 23 triệu sáng đêm đó cô chị khỏi có dám ngủ <laughs> sáng đêm luôn dạ. cửa này đâu có cửa để phá đâu không có đồ dạ. phá rồi thức sáng đêm dạ. luôn thì đây cũng dạ. người ta sớm dạ. con chạy về chú sớm mượn nó chạy lên sớm dùm lấy về cắt dùm chứ ở đây phức tạp dữ lắm đúng rồi trong bệnh viện thì lúc nào cũng vậy chứ đó mà tôi thấy trên lầu này em cứ chữ lộn đúng <laughs> dạ rồi thôi vậy à, chắc có lẽ phước xin à, kết thúc clip tại đây và cũng à, cảm ơn tất cả ờ, các cô dạ. chú anh chị đã đồng hành giúp đỡ à, cho hoàn cảnh của em Diệu đây dạ. rồi cũng sắp dạ. tới giờ bác sĩ khám bệnh hay về dạ, thấy rồi, dạ, ngoài đẩy xe rồi đó dạ, qua rồi. dạ. rồi khỏe nha cảm ơn các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước và Phước đã giúp đỡ cho dạ. em qua Diệu giờ ổn rồi dạ, dạ. ổn rồi thì cũng và dạ, cũng giúp các mạnh thường quân ờ, nha giúp những gia đình khác khổ hơn nữa dạ dạ, dạ. rồi vậy hai chị dạ, rồi dạ. em chào nhé rồi. rồi bye bye ạ dạ.